Bạch Thầy, ngày mùng 7 và ngày mùng 8 thì con cũng có cơ duyên được về chùa để ừ. phát tâm biểu diễn kinh mừng lễ Phật đản tại chùa. À. Thì hôm nay con lại được về đây và nghe thầy giảng pháp thì thực sự nó là một cái duyên và cái phước lành rất lớn đối với con. Ừ. Nên là con cũng xin phép được có một câu hỏi muốn được hỏi thầy con ạ. tên gì? Dạ con tên là Hà Bắc ạ. Hà Bắc hả? À? Dạ vâng ạ. À. Thì uh, trong một vài năm gần đây thì con có thực hành là tối nào con cũng cố gắng con chỉ tụng 5 lần chú Đại Bi thì bản thân con cũng nhận tự cảm thấy là mình nhận được rất nhiều điều tốt đẹp sau cái thời gian mà mình cố gắng mình chỉ tụng chú đại bi mỗi ngày thì con chỉ muốn được hỏi thầy là bên cạnh chú đại bi thì con có thể làm thêm điều gì nữa để mình có thể tiếp tục duy trì cái việc là tu tập tại gia và hướng đến cái việc là để thân mình khởi phát theo tâm như là lời thầy dạy lúc nãy ạ. Dạ con cảm ơn thầy ạ. À, bạn Hà Bắc có hỏi à, là bạn bây giờ thì đang ở nhà đang trì chú đại bi chắc là cái câu trì chú đại bi ở đây chắc cũng nhiều người cũng biết nhưng có thể thuộc thì không có nhiều người thuộc thì bài chú đại bi nó cũng học khó lắm mà người nào gọi là trí nhớ tốt thì cũng phải học mất một vài ngày mới thuộc lòng được à, chứ còn thì nó trúc chắc lắm nó cứ hắt ra đắt na ra rất là khó <laughs> Đấy, thế trong Phật giáo thì có rất nhiều bài chú gọi là thần chú thế thì à, thần chú trong đạo Phật thì cũng gọi là tâm chú nó là tâm là chính thế còn cái ngôn ngữ nó lại không phải là chính Thế thì ở đây bạn Hà Bắc thì đang à, tối tối được trì chú Đại Bi và qua quá trình trì chú Đại Bi bạn thấy là có những cái cũng tốt đẹp. Ừ. Thế Thầy Thái Minh xin à, chia sẻ với, với bác thế này, nhất là bài chú Đại Bi, chú Đại Bi gọi là tâm chú, nghe không? Đại Bi tâm mà Đà Rani, nghe không? chứ không phải là chú Đại Bi ở cái miệng của mình, ở cái âm thanh của mình. Chúng ta nhớ nhé đối Phật giáo đều phải là tâm, chú là chú tâm, chứ không phải là ở miệng. Nếu mà miệng đọc ra mà có giá trị thì không khác gì cái đài cassette. Anh em bật cái cassette lên cho nó phát loa ra, suốt ngày nó trì chú một ngày một nghìn biến cũng được. Nhưng mà cũng không linh thiêng với, với ai cả, cái đài nó không trở thành linh thiêng gì cả. Có đúng không? Nếu mà chúng ta biết đấy, cái cơ quan phát thanh của mình nó cũng chỉ là cái, cái loa thôi. Có phải không? thế thì mình mà cứ ờ, nam mô hát ra ra ra ra thì cũng không khác gì thầy bật cái đài nên nó cũng nam mô hát ra ra có khi nó còn hay hơn mình mà nó còn bật nó còn chạy cả ngày cả đêm luôn mình còn phải nghỉ thế thì vậy chúng ta mới thấy là nó linh thiêng á bây giờ bật để cái đài đấy bật nó có linh thiêng không chả linh thiêng gì cả chả linh thiêng gì cả nhưng mà chúng ta trì chú mà được linh thiêng hay không là phải ở cái tâm mình thế thì cái bài chú đại bi ở đây ấy, thầy nói với bác thế này bài chú đại bi thì quan trọng nhất là tâm đại bi. Cho nên người nào muốn trì chú đại bi mà đắc được thần lực của chú đại bi thì người đấy phải hành tâm đại bi trước. Thế cho mới gọi là đại bi tâm Đà Ra Ni. Đà Ra Ni nghĩa là tổng trì, mà nhưng nó phải đại bi tâm. Mà đại bi tâm là anh chị em biết thế nào không? Khó lắm. Cái việc chúng ta thương người sơ sơ này thì mới gọi chỉ là một chút bi tâm thôi. Bi là thương, bi là thương mình thương người thấy người ăn mày ta cho ta mấy đồng đấy cũng là bi nhưng đấy chỉ là tiểu bi thôi một chút bi thôi còn đại bi tâm nghĩa là gì cái người đấy dám xả thân mình luôn vì chúng sinh à, mà thương chúng sinh là không phân biệt người ấy là kẻ oán hay người thân kẻ oán mình mình cũng phải thương chứ đừng nói người thân mới thương kẻ thù mình mình vẫn phải thương được nó vẫn phải cứu giúp nó đấy cái tâm đấy gọi là tâm vô phân biệt mới được đại bi tâm như đức phật đấy trong tiền kiếp của ngài ấy, đi đường á, và trong rừng á, nhìn thấy năm mẹ con con cọp nó rơi xuống vực nó chết đói rồi đấy, sắp chết rồi ngài thương nó mà ngài động lòng ngài gieo mình xuống dưới vực để cho nó ăn thịt mà gieo mình xuống vực rồi á con hổ mẹ nó đói đến nỗi nó còn không thể lê tới nó ăn được ngài tự lấy lứa lấy que rạch máu của mình ra cho nó liếm để cho nó có sức khỏe nó ăn thịt mình ngày xưa thầy đọc kinh phật đến câu này thầy bảo cái chuyện này chắc kinh phật bịa làm <laughs> gì có chuyện người nào mà lại như thế này nhưng mà thưa với tất cả anh chị em khi thầy thái minh đi tu một thời gian thật lòng tu tập thì thầy mới thấy cái, cái điều này là thật con người ta khi có tu tập đến một trình độ tự nhiên người ta thấy thương người không khác gì thương thân mình thương con vật cũng thế nó còn hơn cả con mình nữa chứ không phải không đâu nói là hơn con mình thì không không đúng nhưng mà như con mình luôn thế cho nên có những người mẹ ta sẵn sàng hy sinh cho con là chuyện bình thường thì đức phật bồ tát cũng thế khi thấy chúng sinh khổ chúng sinh nạn các ngài thương như chính mình cho nên đức phật xả thân cứu cọp đói là chuyện thật anh em anh chị em phải nhớ tu đến một mức nào đó cái tâm mình nó mở ra bây giờ cái tâm của chúng ta nó cực kỳ ích kỷ Thế kỳ lắm, chỉ cái gì của tôi, à, của vợ con tôi, thì mình mới lo, mình, mình, mình nghĩ thôi. Chứ còn ngoài của tôi và vợ con tôi, gia đình tôi thì tuyệt không quan tâm. Cho nên trong cái khóa ờ, sám hối của Trần Thái Tông, ấy, khóa hư lục cũng nói rồi, người dưng chết chóc, nước mắt ráo khô mà thân quyến qua đời đầm đìa lệ máu mình thấy người ngoài chết thì mình đi qua khi mình ráo khô có khi còn cười ừ, thấy bình thường chỉ khi người thân của mình chết vợ mình chết con mình chết mình mới đầm đìa nước mắt năn lóc có phải không đó đấy là tâm chúng ta thấy rất rõ là mình còn phân biệt mình chưa thể gọi là đại bi tâm được mà chúng ta chỉ có bi tâm một chút thôi gọi là thương mà cái thương này gọi là cái thương chấp ngã chứ còn vì đại bi tâm là cái thương không còn chấp ngã không còn chấp tôi nữa của tôi nữa mới vào được đại bi tâm bác hiểu không đấy cho nên tại sao các bậc bồ tát ấy các ngài mới hành được đại bi tâm các ngài mới tổng trì được cái bi tâm này và các ngài trì chú nó mới hiệu nghiệm các ngài trì vào cây khô nó cũng nở hoa <laughs> nảy lọc đâm chồi còn mình trì thì cây khi là còn chết đi héo đi vì cái tâm mình là cái tâm ích kỷ cái tâm mình là cái tâm nhỏ nhen có người lại bảo tôi trì chú đại bi để cho cái tình nhân của chồng tôi là nó phải chết nó gặp tai nạn đó về tôi trì chú đại bi để cho cái con đấy nó đi xe nó gặp tai nạn chết thì làm sao mà trì được chú đại bi đó. đại, đại chúng hiểu không anh chị em hiểu không chú, chú đại bi đâu phải thế chú đại bi thì kể cả tình nhân của chồng mình mình cũng phải thương cho nó chứ thương nó nó cũng khổ lắm chứ <laughs> nó vậy đấy thương nó thế nào bây giờ ở đây thầy nói thật là thương không phải thương là để cho nó như thế nào thế nào nhưng mà đây cái tình thương của một cái người mà mà nhập được vào cái đại bi tâm nó khác lắm vì thầy thế minh thì thầy có hiểu được cái này tu thì mới hiểu được cái này cái thương đấy là thương cho cái vô minh thương cho cái ngu si thương cho cái tối tâm của người ta tức là bây giờ thầy nói giống như là thầy nhìn thấy mấy đứa trẻ con á nó ngây ngô nó không biết gì nó chơi nó nghịch ngợm vào nó sờ vào điện vào đó linh tinh mình thương nó các con nó dại thương cái dài của nó chứ không phải thương cái ác của nó nhưng mà thương là nó dài nó không biết thì đức phật thương chúng ta cái vị đại bi tâm thương chúng sinh cũng thương như thế nhưng mà một cái thương thật mà thương có thể cầm nắm được cái cảm giác sờ nắm được ấy, chứ không phải cái tình thương của người miệng nữa đâu cho nên với cái tình thương thật như vậy cho nên phật mới có thể xả thân gieo mình cứu cho cọp đói xả thân mình cho cọp nó ăn được khó lắm đấy thì đấy gọi là đại bi tâm bác hiểu chưa thế còn như con chỉ đây gọi là chúng ta tụng chú đại bi đọc miệng đại bi chứ còn mình chưa có tâm đại bi chút nào còn sở dĩ vì sao mà con thấy là giai đoạn vừa rồi con có những cái chuyển biến tốt đấy là vì tâm con hướng thiện do tâm con hướng thiện chứ không hẳn do đọc chú đại bi mà con được tốt do tâm con có hướng thiện con tin bài chú đại bi và con hướng thiện con hành thiện cho nên con được những cái quả thiện con thấy hoàn cảnh của con môi trường con nó tốt lên chứ không phải do con đã trì chú đại bi mà đắc chú đại bi mà được những cái như vậy chứ còn người thật sự đắc chú đại bi người ta trì là người ta có thể chuyển hóa rất nhiều thứ trời có thể đang mây mưa quang mây tạnh luôn cây khô trì cho lầy lập đông trời được luôn đó chứ mà chuyện đấy là do cái sức mạnh của của tâm đại bi thì con phải nhớ là phải là tâm đại bi nhé thế vậy giờ thầy khuyên con làm thêm cái gì <laughs> trong lúc này thì con thực hành cái tâm bi nhiều hơn nữa à, không chỉ là thương mình thương người nhà mình mà phải tập thương được nhiều người tức là nếu trong ngành dược bây giờ này, <laughs> phụng sự nha à, thương bệnh nhân ai mua thuốc mình cũng hỏi han mình quan tâm bệnh của cô của chú thế nào rồi để mình biết mình cho thuốc nó thật đúng rồi mình tư vấn thật hay rồi mình quan tâm săn sóc cô về cô uống thuốc thế nào chú uống thuốc thế sao nghe không đấy mình có cái lòng thương thế đấy thầy nói đấy cũng chưa gọi là đại bi đâu nhưng cũng bắt đầu là là khởi động cái tâm bi rồi phải từ cái tâm bi nhỏ nó mới từ tiểu bi nó mới trở thành đại bi được nha cho nó chứ còn mình không phải tự nhiên cái mình mà tôi thương được hết tất cả đâu không phải dễ đâu đó, đó nhá thế thì con muốn chỉ chú đại bi tốt thì con phải thực tập cái cái tâm bi của mình nhá hành tâm bi hành những cái tâm thương người yêu thương người nhiều lên thì nó sẽ rất tốt nhé rồi xin lại chúng cho bác một tràng vỗ tay